Ngày lại qua ngày chỉ có một mình anh bước trên con đường đầy cỏ dại Hoa cỏ ven đường thấy cho cuộc tình mình sau 3 năm dài bị bỏ lại Chắc em không nhớ đến những lần hẹn hò dù là khoảng cách nó rất xa Ai đã từng nói sẽ mãi đợi chờ anh dù biết khó khăn càng vất vả Biết nhớ là đau, biết thương là xót nên rót đầy ly cho quên sầu Bức tranh mình vẽ giờ chỉ còn khung chân chỉ mong một lần ta thêm màu Anh chưa kịp hỏi rồi mình còn cơ hội vẫn có thể trở về như xưa không Giống như ngày trước em vừa vào vai anh bước qua những ngày trời mưa giông Đời mà ai ai biết được chữ ngờ đâu biết bắt đầu là kết thúc cố gắng vun đắp để tình mình bền vững nhưng không thể thoát khỏi vết nứt yêu thương cho đi anh không cần nhận lại chỉ mong hạnh phúc trong tương lai anh muốn em vui anh cần thấy em cười chứ không phải thấy em thương ai quá khứ chôn chặt lấy chân anh muốn anh vượt qua cũng hơi khó điều có thể làm dù chính anh rất ghét mong em hạnh phúc ở nơi đó xin em đừng quên từ cảm xương ngọt ngào có thể với em thật nhỏ nhen chiều mưa hôm ấy cô vi như nặng hạt làm cho đôi mắt anh đỏ hoen Đêm nay có thể sẽ như bao đêm trước khiến anh khó khăn trong giấc ngủ 12 giờ khuya anh lang thang ngoài kia với bao yêu thương đành cất tủ Điếu thuốc cháy đỏ trong sương đêm lạnh về giúp anh sưởi ấm đôi bàn tay Ngồi nghĩ chuyện cũ của tâm sự với bóng có lẽ là thói quen hàng ngày Biết đâu một mai mình còn gặp nhau Biết đâu thấy nhau mình sẽ gọt đầu Biết đâu biết đâu nếu có thể biết trước chắc có lẽ mình đã không mất nhau Bao nhiêu khuất mắt vẫn chưa kịp giải đáp để anh cảm thấy nhẹ lòng này Kỷ vật còn đó không biết em còn nhớ chứ anh vẫn giữ chiếc vòng tay Bao nhiêu nhớ thương vẫn cứ dồn lại Cảm giác như em không còn tồn tại Nhắm mắt xuôi tay anh tiếp tục bước đi Mặc cho phía trước đường nó còn dài Thời gian sẽ xóa đi những mệt nhòi Đành cứ mặc kệ đến những vụn vỡ Hoa kia chỉ đẹp khi ở cạnh anh Rồi đến một ngày hoa cũng rụng nở Nếu như trăng kia có thể theo chân em Xin trăng soi lối cho em đi Đừng để em buồn thêm một lần vì ai tiếng cười dập tắt lại hoen mi Đừng quen phố cũ đi thứ kia dần tàn Cùng anh đốt cháy cả thời gian Nếu được lựa chọn thêm một lần yêu em Đồng ý chấp nhận không lời than chỉ kia một vì sao